vì vậy bản mệnh cần hết sức cẩn thận trong ngày hôm nay. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở xung quanh bạn, gây trở ngại cho công việc của bạn. Cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi việc vẫn chẳng thể vào quỹ đạo ổn định khi cứ có kẻ đứng ngoài phá hoại. Bản mệnh không biết phải làm thế nào để hóa giải chuyện này, khiến cho uy tín cá nhân của con giáp này sụt giảm nghiêm trọng. Bù lại, kim sinh thủy, phương diện tình cảm hôm nay đặc biệt tốt. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia, và tạo dựng những kỷ niệm đẹp đẽ bên người ấy. Người đang đơn phương có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu Tam hợp mang đến cho người tuổi sửu cơ hội để tạo dựng được uy tín với mọi người, không chỉ bằng năng lực vốn có mà một phần là nhờ sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn. Bạn là người nói là làm, rất có trách nhiệm với phát ngôn của mình, nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người. Trong ngày hôm nay bản mệnh còn được thiên ấn, trợ mệnh nên sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn động, nhờ thế mà gây được ấn tượng vô cùng tốt đối với cấp trên. Đây là bước khởi đầu cho những thăng tiến sau này của người cầm tinh con trâu. Hãy mạnh dạn làm theo suy nghĩ của mình và cố gắng hết sức để thể hiện được năng lực nổi bật của bản thân bạn nhé thổ sinh kim là tín hiệu tốt về đường tình cảm của con giáp này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên người mình yêu thương rất nhiều và người ấy cũng yêu thương mình, đâu phải ai cũng may mắn được như vậy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Chính tài chiếu mệnh, người tuổi dần rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy, mang lại nhiều triển vọng cho tương lai. Có lẽ đỏ bạc đèn tình nên trái ngược với những may mắn ở phương diện tài lộc, thì vận trình tình cảm của những chú hổ không được suôn sẻ cho lắm. Ngũ hành tương khắc nên tình cảm rối ren, mất phương hướng. Người độc thân nên để cho quá khứ ngủ yên, đừng mãi đắm chìm trong những niềm đau cũng như hạnh phúc đã qua. Con người ta phải biết nhìn về phía trước để sống một cách tốt hơn, đó mới là cuộc sống mà chúng ta nên hướng đến giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Trong ngày Dậu Mão tương xung, vận trình tình cảm của người tuổi Mão gặp khá nhiều biến động. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy xuất hiện nhiều vết cắt. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn khiến đôi bên trở nên xa cách. Với những bạn còn độc thân thì hôm nay vẫn chưa phải là lúc đào hoa nhập mệnh. Có thể sẽ có những lúc bạn thấy buồn phiền khi không có người ở bên chia sẻ, nhưng hãy nhớ rằng mình còn bạn bè và người thân. Đừng vì cô đơn mà nắm vội bàn tay của ai đó khi chính bạn cũng chưa sẵn sàng. Thiên tài lại rất có lợi cho đường làm ăn của những chú mèo. Dù chỉ là buôn bán nhỏ hoặc có dự án bất ngờ, công việc bất ngờ, đầu tư nhỏ nhưng vẫn sẽ giúp bạn kiếm thêm được một khoản, trang trải thêm cho cuộc sống. Tuy nhiên, khoản kiếm thêm này không nhiều nên đừng tiêu phí nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Dậu thìn nhị hợp giúp người tuổi thìn gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình trong ngày hôm nay. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi. Chính ấn tọa mệnh, đường thăng tiến của những chú rồng vô cùng rộng mở. Đây là cơ hội cực kỳ tốt để bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình, nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ hăng hái vào nhé. Thổ sinh kim, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bởi bạn và đối phương luôn quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng xong. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ hôm nay được tam hợp cục nâng đỡ nên đào hoa nở rộ, đường tình duyên cực kỳ thuận lợi. Người độc thân có cơ may gặp được người như ý sau bao ngày mong mỏi. Đó có thể là người vốn ở bên cạnh nhưng từ trước tới nay bạn chưa từng chú ý. Cát khí lan tràn, hôm nay những chú rắn còn sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc. Chính quan chỉ lối, bạn ngày càng giành được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp, cũng được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm. Đặc biệt, mối quan hệ đồng nghiệp bạn luôn cố gắng giữ ở mức độ hài hòa. Có thể không quá thân thiết nhưng không lạnh nhạt, đủ để mọi người vui vẻ hợp tác và giúp cho công việc được hoàn thành một cách hiệu quả nhất. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thiên quan xuất hiện trong tử vi thứ ba ngày của người tuổi ngọ khuyên bản mệnh chớ, nên chủ quan, nếu không rất dễ rước họa vào thân khi tiểu nhân vận trong hôm nay của bạn đang rất lớn. Bản mệnh hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình, nếu không muốn tạo ra cơ hội cho tiểu nhân phá hoại công việc của mình. Ngoài ra cũng đừng quá trông mong ai đó sẽ đứng ra giải quyết khó khăn cho mình, bạn vẫn nên tự dựa vào năng lực của bản thân thì hơn. Hãy cứ luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc, cố gắng đừng để kẻ xấu nắm thóp hay bắt được lỗi của mình, thì mọi việc sẽ sớm ổn thỏa cả thôi. Kim hỏa tương xung khiến cho tình cảm của những chú ngựa với người ấy bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai người hãy dành cho nhau thêm nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ với nhau những điều còn vướng mắc và cùng tìm cách giải quyết nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, 8. Tử vi tuổi Mùi. Nhờ có thiên ấn soi đường, người tuổi Mùi có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện chất lượng công việc hiện tại. Bạn làm mọi thứ hiệu quả, năng suất hơn,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 không thực tế, khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn. Ngày nay, nguy cơ bị lừa gạt, lợi dụng của bạn cũng đang rất lớn đấy nhé. Mệnh chủ nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào của người tuổi quý mão, kỷ mão bởi có thể bạn sẽ bị lừa gạt tiền bạc đó. Cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, thì mới mong tiền nong không thất thoát một cách đáng tiếc. Ngày kim vượng nên bản mệnh cần chú ý nhiều hơn về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về phổi và đường hô hấp.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 Tuy nhiên, đừng quá lo lắng bởi thì kiên xuất hiện sẽ mang đến cho bạn sự mạnh mẽ và quyết đoán, giúp cho bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn trong thời điểm thích hợp, nhờ thế mà không gây ra sai lầm nào quá đáng tiếc. Đừng quên là phải xem xét kỹ vấn đề trước khi quyết định. Hôm nay còn có thể sẽ là ngày buồn về đường tình cảm của con giáp này. Sự cố chấp và cứng đầu trỗi dậy khiến bạn cư xử khá vô lý và thường gây hấn với người ấy một cách cố tình đừng lúc nào cũng cư xử như đối phương làm gì có lỗi với bạn vậy. Sự bao dung cũng có giới hạn nên đừng liên tục đi vạch như vậy nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Dưới tác động của cục diện rộng tuất tương hại, người tuổi tuất gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối vào ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho bạn nhiều thị phi, chớ vội nóng này, mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước nếu ở thời điểm này mà đánh mất lý trí và sự bình tĩnh thường ngày, bản mệnh rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hãy thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình xem sao. Có thể bạn sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích để có hướng đi đúng đắn hơn. Thổ sinh kim, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và động viên mình rất nhiều mà đúng không? Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Thương quan báo hiệu hôm nay có thể là một ngày làm việc cực kỳ áp lực đối với người tuổi hợi. Nếu không biết cách kiềm chế bản tính hiếu thắng, nói năng thiếu suy nghĩ của mình, bạn rất dễ gây hấn với người khác, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân.